hello hello xin chào tất cả anh chị em ạ ờ, trong buổi uh, chia sẻ trong buổi tối hôm nay Dũng có khoảng 20 phút để chia sẻ anh chị em là cái diễn biến của thị trường uh, đặc biệt là những cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng hôm nay tăng rất mạnh thì ảnh hưởng như thế nào trong xu hướng của thị trường chung từ giờ đến cuối tuần ạ à, xin chào các bạn tôi là Quang Dũng chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh vực đầu tư à, hôm nay Dũng sẽ dành thời à, khoảng độ 20 phút để giúp chúng ta nhìn rõ hơn về cái xu hướng cũng như là à, nhìn rõ về cái kịch bản nào của thị trường chung trong thời gian tới và mong rằng là anh chị em hãy xem hết video và chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì ở đây là những video rất là giá trị để giúp cho chúng ta có định hình rõ hơn về thị trường ạ à. à, có lẽ chúng ta không cần phải quá mất nhiều thời gian bởi vì thời gian chúng ta là vàng bạc nên cũng sẽ dành thời gian để phân tích để cho chúng ta nhìn rõ hơn về cái kịch bản của thị trường trong cái uh, xu hướng thời gian tới ạ à đầu tiên chúng ta thấy là hôm nay chúng ta nhìn ở đây cũng có thể một vài cổ phiếu cũng đang à, à lốt ở đây ạ đó là gì ạ cổ phiếu HCM tăng à, gần 2 điểm à, một số cổ, cổ phiếu chứng khoán khác nữa đó là SI cũng tăng 1,8 điểm đấy là hai cổ phiếu mà chúng ta thấy là tăng khá là mạnh ngoài ra chúng ta thấy là GAT cũng tăng 5 điểm tức là cái tỷ lệ mà nếu mà nói về tỷ lệ phần trăm thì GAT cũng là một cái cổ phiếu tăng cái tỷ lệ khá là là lớn trong cái rổ uh, các cổ phiếu chúng gọi là tăng mạnh trong đó có gì ạ PVD ngoài ra chúng ta cũng thấy ở phía dưới này có một vài các cổ phiếu đầu cơ cũng như là ở à, đây cũng có sự phục hồi KDH nhưng chủ yếu là chúng ta chính là phần lớn một số các cổ phiếu về ngân hàng có sự gia tăng mạnh câu hỏi đầu tiên là chúng ta cần phải gì ạ nếu chúng ta nhìn vào cái tổng thể thì chúng sẽ đưa ra chúng ta hai kịch bản đầu tiên để chúng ta có thể nắm bắt được xem là những cái kịch bản nào có thể diễn ra trong thời gian tới à, ờ, Dũng sẽ lấy một cái các bạn tích cực đấy ạ chúng ta nhá các bạn xem hết tại vì tránh tình trạng là chúng ta xem một cách nó hời hợt hoặc là xem một cách nó khỡ thiếu cái gì ạ tích cực hoặc là thiếu cái gì ạ à, à, siêu, sâu nên chúng ta có thể bị à, hiểu lầm hoặc là hiểu sai về những chia sẻ của Dũng trong cái video này à, đầu tiên thì à, trong khi mà phân tích thì Dũng cũng phân tích hai chỉ số chính đó là chỉ số VN30 và chỉ số VN Index hai chỉ số này là hai chỉ số mà Dũng cần phải phân tích trước khi mà Dũng phân tích ngược lại xem là thực tế mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào đúng không ạ thực tế mọi thứ nó đang diễn ra nó phù hợp với những cái gì đang diễn ra theo kịch bản mà Dũng chia sẻ không ạ có lẽ chúng ta nhìn thấy chỉ số VN Index giả, giả sử nếu chúng ta nhìn thấy VN Index hôm nay có sự hồi phục à, và hồi phục ở đây chúng ta nhìn là nếu khối lượng ở đây ở đạt mức là anh chị em quan sát là khoảng độ 600 điểm à, 6 uh, 676 triệu cổ phiếu thì so với những cái đợt mà à, những sóng trước những cái bùng trước thì rõ ràng là con số thấp hơn rất nhiều đúng không ạ chúng ta nhớ là có lúc là 80 triệu thì con số này hồi phục thấp hơn rất nhiều so với con số mà chúng ta à, nghĩ rằng là cổ phiếu có thể bứt phá lên vậy điều gì các bạn nhé? điều gì khiến cho thị trường có thể tăng mạnh trong lúc này điều gì khiến thị trường có thể tăng mạnh và cho cho chúng ta có khoảng một lợi nhuận mạnh ở lúc này cái điều đầu tiên các bạn cần phải lưu ý cho dũng đó là gì nếu cái cổ phiếu này này cái thị trường chung này nó vượt qua cái vùng này nó vượt qua những cái vùng này à, nó vượt qua những cái vùng này với cái khối lượng lớn hơn lớn hơn đầu tiên cần phải khối lượng lớn hơn những cái vùng này nó phải lớn hơn khá là nhiều ít nhất tầm khoảng độ 2 đến 30 phần trăm thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là gì ạ lúc này chúng ta biết là dòng tiền nó bắt đầu tham gia vào tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là khi mà dòng tiền tham gia ở vùng này dòng tiền tham gia thì nó phải vượt qua những cái kháng cự rất là lớn ở đây bởi vì nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nhiều nhà đầu tư đã gì ạ lên đến vùng này là họ cần phải bán ra nên chúng ta cần phải gì ạ một cái dòng tiền lớn tham gia để vượt thoát ra khỏi những đỉnh này và chúng ta gọi là những cái chúng ta đây không phải gọi là bùng nổ theo đà nhưng nó giống như cái bùng nổ theo đà đây không phải phiên bùng nổ theo đà nhé anh chị em nhé tại vì cái khái niệm này nó không nằm trong vùng này nhưng nó giống như bùng nổ theo đà nó cần phải phiên khối lượng lớn gia tăng mạnh ít nhất là khoảng độ hai phần trăm trở lên báo là các bạn có thể hiện đồng ý không ạ hai phần trăm trở lên ít nhất là hai phần trăm trở lên thì chúng ta cần phải quan tâm đến là hai phần trăm trở lên với khối lượng lớn thì đây đây là điều kiện cần đó ạ điều kiện cần điều kiện cần để cho các bạn thấy ạ à, nếu chúng ta vào cái viên 30 thì cái điều kiện cần của viên 30 nó quan trọng hơn điều kiện cần của gì ạ cái VN Index bởi vì VN 30 là những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là vốn hóa lớn những cổ phiếu mà cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu blue chip nó đang nằm ở VN 30 nên ở đây chúng ta phân tích VN30 để chúng ta xem là cái tác động của VN30 nó rất lớn lên tác động của cái chỉ số VN Index nên cái điều kiện mà cần ở đây nó phải vượt qua đầu tiên là những cái vùng kháng cự ngắn hạn ở đây chúng ta có thể nhìn cái phiên đỏ này thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu ở phiên đỏ này nó cũng có một khối lượng khá là lớn ở đây à, để Dũng à, có thể soi trong vùng này các bạn thấy là nó khoảng một triệu bảy đúng không ạ một à, trăm bảy mươi bốn triệu cổ phiếu đó con số này cũng khá lớn và thứ hai là nó còn một cái thách thức ở đây cái thách thức ở đây rất là lớn chúng ta thấy là một con số khủng khiếp là 350 triệu cổ phiếu đúng không 350 triệu cổ phiếu con số này là con số khủng khiếp và nó cần phải vượt thoát trên cả một kênh này và khi nó vượt thoát trên cả những vùng kênh này thì các bạn biết rằng là những đợt mà tạo ra những cái dấu ấn giả sử như là nó vượt qua những kênh này nó cần phải test lại vượt qua cái kênh này nó cần test lại nó phải kiểm tra lại các bạn nhìn rõ không ạ à? bao nhiêu bạn nhìn rõ thì comment cho Dũng số 1 ạ à? nếu anh chị em nhìn rõ comment số 1 ạ à? nó phải cần phải test lại và những cái quá trình test lại kiểm tra này khối lượng nó phải nhỏ giọt khối lượng nhỏ giọt nên ở đây các bạn có thể đưa ra hai kịch bản để các bạn có thể tham gia vào nếu cái kịch bản tích cực các bạn nha Dũng đang cho chúng ta các bạn bản tích cực bởi vì lượng đủ chất mới đổi bởi vì các điều kiện nó diễn ra thì chúng ta mới gì ạ các điều kiện nó hoàn thành thì chúng ta mới gì ạ tham gia vào chúng ta không tham gia vào sớm hơn chúng ta ra vào muộn hơn mình tham gia vào sớm hơn chúng ta có thể gặp những sự cố đó là lên lên ảo và chúng ta bị mất tất nhất là tiền còn nếu chúng ta ra muộn hơn chúng ta mua vào sai điểm lúc thì thị trường điều chỉnh chúng ta mất cũng mất rất nhiều tiền nên ở đây Dũng muốn nói anh chị em là hãy tham gia vào đúng thời điểm và đúng thời điểm như nào thì Dũng tiếp tục chia sẻ cho chúng ta thêm nhiều cái video khác để chúng ta biết khi nào đúng thời điểm nhưng hôm nay Dũng chỉ muốn cho chúng ta nắm rõ được cái kịch bản là nếu vượt thoát nếu cái vượt thoát trên cái vùng này đầu tiên là cái vùng kháng cự này còn trong trường hợp mà nó không vượt thoát nó giống như này này nó giống như này mà nó rơi với khối lượng lớn thì các bạn hãy canh chừng kịch bản thứ nhất là vượt qua vượt qua với khối lượng lớn khối lượng lớn và ít nhất là khoảng từ 1,5 đến 2 phần trăm cái tỷ lệ của tăng của VN 30 nếu 2 phần trăm thì càng tốt và khối lượng phải lớn và sau khi nó tăng như này thì để nhà đầu tư thông minh á, các bạn cần đợi nó test nó kiểm tra lại cái đỉnh này nó kiểm tra lại đỉnh này, này nữa nếu khối lượng nhỏ tức là không bị bán tháo ra khối lượng nhỏ không bị bán tháo ra thì cái nhịp này các bạn lựa chọn những cái cổ phiếu gọi là những cổ phiếu dẫn đầu các bạn mua độ an toàn rất là cao những kịch bản này có diễn ra thực tế hay không thì chúng ta cần phải phân tích ngược lại cần phải phân tích ngược lại xem nó diễn ra đúng như chúng ta hay không đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào một vài cổ phiếu xem là những cổ phiếu này nó đã thành trend lên hay chưa có lẽ chúng ta nhìn thấy được cổ phiếu SSI cổ phiếu SSI chúng ta như là rõ ràng là cái quá trình giảm sâu như này cổ phiếu giảm gặp vùng hỗ trợ hay là đỉnh cũng này nó có xu bật lên dù vì nó có xu bật lên đúng không vì có xu bật lên thì chúng ta vẫn là phía trên này vẫn là gì ạ cái vùng kháng cự rất là mạnh nên chúng ta thấy là có khả năng nó để gặp cái vùng cản ở phía trên này nên để có vượt thoát ra khỏi xu hướng thì rõ ràng ở đây là một cái cản rất là lớn nên cái khả năng mà vượt thoát trong một xu hướng tới bởi vì phía trên này là dòng tiền của SI đang bị bán ra rất mạnh nên để vượt thoát trong một cái kênh lớn qua trong cái chỉ số của cái SSI Dũng nghĩ là tỷ lệ này khoảng 5 phần trăm đến 6 phần trăm à, cổ phiếu khác chúng ta có thể thấy rằng cũng trong cái nhóm này chúng ta điểm danh một vài cổ phiếu đấy ạ HCM cũng tương tự như vậy trong quá trình nó giảm bị gãy cây, chúng ta là SOW6 thì thường nó có quá trình hồi phục chuyện bình thường thường nó quá trình hồi phục và phía trên này là những cái vùng cản rất là lớn các bạn biết rằng là để vượt qua những cản lớn này thì nó phải là thách thức không phải nhỏ chúng ta có nhiều cổ phiếu khác nữa trong cái nhóm như là VND các bạn cũng thấy là VND cũng tương tự như SI và chúng ta thấy là đây là những cái đợt hồi phục bình thường đấy ạ à. chúng ta có thể quay trở lại những cái quá khứ của nó thì những đợt hồi phục này nó cũng diễn ra rất là bình thường ạ à. nó giảm sâu thì nó là hồi phục nhưng nếu các bạn biết rằng là những cái đợt hồi phục mà giảm có khoảng trống như này thì nó thường xuyên xuất hiện chúng ta cũng thấy rằng nó có hồi phục như này và nó có khoảng trống như này thường xuyên xuất hiện chúng không biết là ngày mai nó có như vậy không nhưng chúng ta cần phải tạo ra một xu hướng mới các bạn thấy là nó rẻ các bạn mua vào thì các bạn sẽ thấy là nhiều lúc chúng ta sẽ là những cái giống như là cái bài toán về những con cừu tức là chúng ta theo cái đám đông chúng ta mua vào chúng ta không biết là cổ phiếu chúng ta nó đúng nó xài nó lên nó xuống xu hướng nó như nào nên chúng ta cần phải gì ạ trước khi đầu tư chúng ta cần phân tích phải tính toán cần phải gì ạ có chiến lược cụ thể trước khi chúng ta vào tuyệt đối không nghe ai đó bởi vì chiến lược của chúng ta nó chưa chuẩn thì chúng ta gì ạ không đo lường được và đo lường và lúc đấy chúng ta mất tiền nhiều thứ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về tâm trí chúng ta chúng ta có thể điểm danh thêm một vài cổ phiếu khác nữa như là gas ta thấy là cổ phiếu gas tôi biết là cổ phiếu gas này chẳng hạn sau quá trình nó tăng như thế này các bạn biết là một cổ phiếu mà nó đã gì ạ à? có xu hướng vượt qua các đỉnh các thời hạn này các đỉnh này à, chúng ta biết rằng khi một cổ phiếu mà đã có xu hướng vượt qua đỉnh thời hạn thì đây là cổ phiếu có tiềm năng rất là mạnh trong chu kỳ tới tuy nhiên thì các bạn biết rằng là giá dầu khí đặc biệt giá dầu khí à, đặc biệt là giá dầu khí ạ rất là gì ạ <coughs> dầu khí rất là, là tăng mạnh trong uh, thời gian vừa qua đặc biệt là khí đốt ạ thì các bạn cần phải làm gì ạ khi khí đốt tăng mạnh trong thời gian vừa qua thì cái điều đầu tiên các bạn lưu ý đó gì ạ các bạn lưu ý đó là gì ạ à, cái việc cổ phiếu này nó đang bước vào một trend tăng nó đang bước vào một chu kỳ một trend tăng nên chính vì vậy chúng ta gì ạ ở cái đoạn đầu chúng ta vẫn thấy rằng là cái cơ hội chúng ta có thể mua nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là cái phía trên là cái thị trường chung nó cần phải gì ạ cần phải cần cần cái nhiều thời gian để tích lũy hoặc là thậm chí nó bị điều chỉnh nên chính vì vậy cái việc mà cái cổ phiếu này có giữ được cái nhịp của thị trường hay không thì lúc này chúng ta cần lưu ý ạ thế rồi chúng ta bắt đầu lưu ý ở vùng này thế thì khi các bạn lưu ý ở vùng này để khi cổ phiếu này nó rũ bỏ đúng không ạ? khi cổ phiếu này nó rũ bỏ nó cần một cái quá trình tích lũy khi quá trình nó rũ bỏ nó cần quá trình tích lũy thì lúc ấy chúng ta mua vào nó không quá muộn đúng không ạ nó không quá muộn ở đây ạ ok ạ chúng ta lại tiếp tục à, đến vượt vài các cổ phiếu à, khác nữa trong cái nhóm này thì PVD nếu mà nhóm về PVD về cổ phiếu gì ạ dòng chứng khoán thì à, dòng à, dầu khí thì PVD yếu hơn ạ so với gas ạ. nên chúng ta thấy là chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu nếu trong trường hợp sau này chúng ta lựa chọn thì lựa chọn cổ phiếu gas nó sẽ gì ạ nó là cổ phiếu đi trước và nó tạo khả năng nó tạo nền tích lũy trước nên các bạn lưu ý cho cái trường hợp này tức là nếu cổ phiếu này nó tạo ra một cái nền gì ạ nền tích lũy trước thì chúng ta mua cổ phiếu này nhưng cổ phiếu này nó đang tạo nền tích lũy sau nó vẫn đang những cái đỉnh này đang thấp hơn nên chúng ta chỉ theo dõi chỉ theo dõi thôi ạ chúng ta có những cổ phiếu PVS cũng tương tự như vậy chúng ta cổ phiếu PS thì ờ, so với PV mạnh hơn nhưng phía trên này chúng ta cũng thấy là cái động lực để tăng tiếp cho cái cổ phiếu này trong thời gian ngắn tới là gần như rất là thấp nên ở đây chúng ta thấy là dù nó có hồi nhưng rõ ràng là cái hồi này để tạo ra một chen lớn nó sẽ gì ạ rất khó để tạo ra một chen lớn và đi nhanh ok ạ chúng ta đến cổ phiếu ờ, dòng ờ, dầu khí à dòng ngân hàng các bạn có thể thấy rằng là phần lớn của cổ phiếu dòng ngân hàng đang ở giai đoạn gì ạ rất là gì ạ đang ở giai đoạn trong một chen giảm các bạn ạ cổ phiếu ngân hàng đang ở chen giảm chúng ta biết rằng là cái xu hướng giảm như này nó vẫn tiếp tục khả năng diễn ra bởi vì những cái quá trình này dù nó gặp vùng hỗ trợ nó chỉ hồi thôi nó chỉ dứt lại thôi ạ cái cổ phiếu này thì à, nó vẫn còn một cái gì ạ quá trình chúng ta gọi là chia chia cổ tức bằng cổ phiếu nên rõ ràng là chúng ta cần phải gì ạ phải lưu ý cổ phiếu này bởi vì nó đã bị chia nó quá mức rồi nó pha loãng thì khả năng những cổ phiếu này khả năng lên nó sẽ còn rất lâu à, chúng ta có thấy cổ phiếu gì ạ à? Techcombank cũng hồi phục với khối lượng thấp như này nên khi mà hồi phục khối lượng thấp như này chúng ta nhìn vào chúng ta cứ tưởng là cổ phiếu sẽ tăng mạnh dẫn đến là chúng ta gì ạ khi mà chúng tham gia và khối lượng thấp như này là chúng ta có thể gặp những cái rủi ro rất là là cao nên các bạn thấy là dù nó hồi như này kể cả việc công banh hồi rất là lớn như này nhưng rõ ràng là những cái hồi cái cái khả năng thành công hoặc hồi khả năng bứt phá để tạo ra trend mới của những cái cổ phiếu dòng ở ngân hàng lúc quan sát ở đây STB tất cả mọi thứ ở cổ phiếu này đang gì ạ trong một xu hướng giảm đây nó chỉ là quá trình hồi với khối lượng nhỏ gặp cản cái trên này có khả năng lại tiếp tục giảm tiếp nên các bạn thấy là đây là một trong những cái cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái đoạn này bởi vì chúng ta nhìn thấy là thị trường chúng ta cổ phiếu là giảm từ đầu năm đến bây giờ thỉnh thoảng nó lại giảm nó lại hồi hoặc là có những đợt giảm nó hồi tiếp này nhưng phần lớn chúng ta đều bị à, bị uh, gần như là uh, cắt máu tức là tiền của chúng ta nhìn thì chúng ta nghĩ rằng là mỗi lần hồi này chúng ta là kỳ vọng kỳ vọng nhưng nếu chúng ta kiểm tra về tài khoản thì khi mà chúng ta mua những cổ phiếu như này thì gần như là chúng ta bị à, bị mất tiền bị mất tiền rất là nhiều trong một cái xu hướng như này và chúng ta cứ để ý một chút là những cái cổ phiếu uh, liên việt banh cũng như vậy tức là khi mà chúng ta mua thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta kiếm được nhuận ít lợi nhuận đây nhưng về cơ bản những cái đợt tăng như này thì phần phần lớn là đều lại giảm tiếp và chúng ta thấy rằng là sau những đợt tăng lại giảm tiếp như này thì cái rủi ro lại lại tiếp tục lớn với nhà đầu tư ạ cái rủi ro lại tiếp tục lớn với nhà đầu tư và chính cái việc rủi ro này nếu chúng ta tính từ đỉnh là 30 thì bây giờ cổ phiếu về 20 cả chúng ta mất nếu góc độ nào đó chúng ta mất bao nhiêu ạ 30 về 20 rõ ràng chúng ta mất một cái tỷ lệ khoảng hơn 30 phần trăm rồi và nếu từ 20 này nó lên đến 30 là chúng ta cần phải lãi 50 phần trăm những khoản vốn và quá trình này thường nó lại tiếp tục kéo dài xuống tiếp ở vùng này nên nếu các bạn để ý một chút các bạn sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro trong đầu tư thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu như là ở ờ, như là DG chúng ta cũng thấy là nếu nhìn với các đỉnh này thì rõ ràng nó vẫn đang chèn xuống chưa có một cái gì đó mà nó làm cho các bạn gần cảm giác là có lợi nhuận trong một cái cảng chen như này các bạn nhìn thấy là nếu các bạn mua ở vùng này thì có thể các bạn đã mua ở rất lâu rồi nhưng nếu chúng ta nhìn vào khoảng một thời gian rất là dài các bạn chúng ta tính từ khoảng thời gian rất dài thì gần như là chúng ta đều bị thua lỗ hết đúng không hay là các bạn thấy là một bạn có ở Thiên Long Banh Thiên Long Banh à, Techcombank thì uh, rõ ràng là các bạn nhìn thấy là những cái đợt mà chúng ta gọi là những quá trình nếu trong VSA nếu các bạn học VSA thì các bạn thấy là quá trình này quá trình chạy nước rút quá trình là test những cái quá trình test địch uh, à, test sau đó lại ờ, lại kiểm tra và quá quá trình này kiểm tra nó chưa phân phối ở đoạn test và cái của lần cuối thì bạn biết là khối lượng nó lớn rất lớn so với lần gì ạ à? lần uh, ờ, cả một cái giai đoạn chúng ta gọi là cả một đoạn tăng phần cuối khối lượng lớn cả đoạn tăng không có quá trình tích lũy và nó lại biến động lớn nên cái cổ phiếu này nó mang tính chất là rủi ro cao hơn bình thường đó nhá tiên phong bành là nó rủi ro cao hơn bình thường nên nhiều nhà đầu tư không biết thì cứ mua cổ phiếu ở vùng này bảo ví nghĩ là cổ phiếu này nó tăng mạnh nó vượt đỉnh hoặc nó mua cổ phiếu vùng này thì các bạn biết rằng là những vùng này là những vùng rất là rủi ro với những cổ phiếu như này nên các bạn thấy rằng là để cổ phiếu này nó có thành công thì nó phải tích lũy nó phải cần thời gian để tích lũy chứ không phải là nó vượt qua những cái đỉnh chúng ta phải chạy nước rút này trong VSA đây chúng ta gọi là làm dùng vùng áp thớt ạ quá trình áp thớt này có thể nó ảnh hưởng đến chúng ta ok chúng ta sẽ còn một uh, ít phút nữa chúng ta sẽ nói về <clears throat> cái chỉ số đầu tư phái sinh à, các bạn biết rằng là chỉ số đầu tư phái sinh trong thời gian vừa qua thì nó biến động như này đi ngang như này nếu biến động đi ngang này mà chúng ta giao dịch hàng ngày là chúng ta thua lỗ chắc chắn là thua lỗ ạ bởi vì phần lớn nhà đầu tư không có trải nghiệm không có kinh nghiệm thì lúc này là lúc mà chúng ta sẽ bị gì ạ bị sẻ thịt tức là cái cái đầu tư phái sinh của chúng ta phần lớn là bị thua lỗ cứ bấp ba bấp bênh như này khi mà chúng ta thấy là cái việc mà nó bấp ba bênh như này mà chúng ta lại tiếp tục cứ đầu tư như này thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là nó không có lợi nhuận hoặc là nếu có lợi nhuận thì nó cũng gì ạ chỉ mất rất là nhiều phí giao dịch nên ở đây chúng ta thấy là cái phái sinh hiện tại nó chưa có một cái trend nào mà nó là rõ ràng chúng ta chỉ biết là trong đoạn này nó đang một trend sideways đi ngang trong khoảng 2 tuần vừa qua về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là một cái quá trình vượt có có ý định vượt thoát lần đầu tiên chúng ta thấy là thất bại tức là nó đi lên nó thất bại không lên được nữa giảm sau đó nó có quá trình hồi phục tiếp theo nó bị thất bại và đây là một cái hồi phục thứ ba nó bị thất bại vậy một cái khoái phanh mới biến động lớn như này một lần hai lần ba lần đều thất bại lần thứ tư này khả năng thành công hay không thì cái gì ạ cái điều này chúng ta sẽ gì ạ à? nếu trong trường hợp nó bứt phá đi lên thì nó à, lấp gáp hay lớp cái đoạn này thì lúc đấy chúng ta sẽ gì ạ à? tính sau nhưng quan trọng là thường thì một lần hai lần ba lần thì có thể quá tang bô lần thứ tư nếu lần thứ tư mà nó kéo lên khối lượng nhỏ thì chúng ta được kéo lên khối lượng nhỏ và đặc biệt nó có khoảng trống ở vùng này thì chúng ta lưu ý có thể đây là lần cuối cùng trước khi mà cái phái sinh này bước vào một chu kỳ tám đến đây là các bạn có thể quan sát biểu đồ tuần thì các bạn thấy là cái vùng phía trên này cản rất là lớn nên để vượt thoát ra cái cản này nó là một cái khoảng chống rất là nhiều nên chúng ta thấy là phía trên này đây là cản rất lớn nên khả năng phái sinh mà tăng tốc đi lên xác suất nó sẽ là không cao một lần nữa thì xin cảm ơn chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn đầu tư thành công và hẹn gặp lại các bạn trong à, video tiếp theo xin cảm ơn ạ